sống và làm việc tại Nhật và một số bạn đang có ý định sang Nhật thì mình xin giới thiệu mình tên là Toàn hiện tại đang sống và làm việc tại Shiga thì mình ờ, đã ở đây được tầm khoảng 8-9 năm gì đấy thì ờ, mình ờ, cũng có rất nhiều bạn bè thì muốn nhờ nhờ mình làm thủ tục bảo lãnh vợ con gia đình người thân sang Nhật thì mình làm cũng rất nhiều rồi nhưng mà mình thấy cũng nó rất chia là đơn giản thì hôm nay mình à, tóm tắt trong một video và hướng dẫn mọi người một cách cụ thể để mọi người có thể tự mình làm hồ sơ và tự mình lên lưu càng lục hồ sơ thì à, video này à, rất mong được mọi người xem và ủng hộ hãy xin cho cho mình xin một like và chia sẻ kênh ủng hộ mình để cho mọi người biết được ừ, càng nhiều người biết được cách cách mà uh, thuật làm thủ tục xin bảo lãnh cho vợ con hoặc là người thân sang chơi thì uh, mọi người hãy xem uh, kỹ video của mình trong đây nhé thì các file mà uh, cần uh, làm gì đấy thì là mình đã để ở dưới mọi người có thể tự đao về và điều nội dung vào uh, nhìn qua video thì mọi người có thể dừng lại và uh, dừng lại một chút rồi thì mọi người tự sửa nội dung được đấy thì các thủ tục như nào thì mọi người hãy xem video của mình nhé vâng thì vừa rồi mình đã nói đấy thì là ở đây mình uh, sơ lược qua về cái vấn đề là uh, thủ tục bảo lãnh người được bảo lãnh và người bảo lãnh thì cần những hồ sơ như nào nên mình sơ lược qua như này nhé Thế người à, được bảo lãnh là vợ con hoặc là người thân hoặc anh em bạn bè muốn sang Nhật à, đây mình nói nói về vấn đề là mình bảo lãnh cho vợ con thì ở cái mục à, một thì là ảnh cần ảnh 3 đến 4 mới nhất trong vòng 3 tháng hai là hộ chiếu mình làm Việt Nam hộ chiếu xanh của Việt Nam mình đấy thì mọi người cũng biết cái thứ ba là, à, mình cần những à, tầm khoảng 3 à, đến 5 bức ảnh chụp mà chứng minh mình những người mà mình cần bảo lãnh ấy, như vợ mình ấy, à, ảnh cưới hoặc ảnh đi chơi cùng với vợ có có ảnh con hoặc bố mẹ chụp ảnh cùng chung có mặt mình ở đấy xong mình sẽ ghi cái ngày tháng tháng hoặc năm của mình kèm bức ảnh đấy và kèm nội dung là mình đi chơi hoặc đi đâu đấy à, hoặc tổ chức sinh nhật hoặc gì đấy có liên quan về đấy à, rồi thì giới thiệu qua về về bản thân về về cái người vợ của mình à, quen nhau như nào ở trong bức ảnh kèm theo ở bên cạnh mong mình sẽ cho các bạn xem thì là thì à, để cho như càng chứng minh là mình quan hệ có một có một quan hệ với cái người người mình người bảo lãnh ai bốn là giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng minh nhân thân à, mình có quen người đấy hoặc con hoặc cá gì đấy thì cần xuất trình giấy, giấy tờ đấy à, và cái bên người được bảo lãnh à, người bảo lãnh thì là tên của mình là tên của cái người bảo lãnh ấy, thì là mình cần cái hộ chiếu uh, copy uh, uh, trang ảnh có hộ, hộ chiếu thì có có copy cái trang ảnh của mình ở Việt Nam ấy cái hộ chiếu mặt ở Việt Nam mà một mà một cái uh, copy cái uh, mặt của mình ở ờ, cái phần bên hộ chiếu bên Nhật đấy hai là cái dây zip card là cái thẻ ngoại kiều của mình ấy. cái thẻ chụp copy hai mặt cũng hai mặt nhé hai là cái thứ ba là cái giấy ờ, giấy số cự giấy số cự số là cái giấy chứng nhận công công việc xác nhận công việc của mình đang hiện tại đang làm ở công ty của Nhật đấy à, cái thứ bốn thì là cái này thực ra cũng không cần nếu mà cái ờ, Zandaka ấy, cái tiền dư tài khoản trong ngân hàng của mình ấy cái đấy thì mình ra ngân hàng mình in được mình ờ, nhờ ngân hàng mình in mình ra ngân hàng mình bảo nó mình ờ, ra Nakaso Meso là nó sẽ in cho mình mình đóng dấu nó gửi sẽ gửi về nhà theo mình hoặc là mình ờ, chúng ta lời không muốn làm như thế thì có thể in 3 tháng lương gần nhất đó in 3 tháng lương gần nhất nghe tính từ thời điểm hiện tại mình xin đấy trước đấy là 3 tháng nhá cũng được không, cần thiết cả trong mục 4 mục năm này thì dùng hai cái càng tốt nhưng mà các bạn đã cẩn thận thì lên in hai cái càng tốt cái 6 là cái Genshin Chose à, cái cái uh, Noze Mikaze cái Noze Kaze thì tùy từng người ấy, thì theo mình thì là xin nếu mà năm giả sử như năm nay năm thứ 4 thì bạn xin năm thứ ba ờ, năm thứ hai nếu mà các bạn mà ở hai năm thì phải xin là hai năm liền à, nếu mà bạn ở thường là hai năm thôi chứ không không đến ba năm đâu thì bạn xin à, cái noze với kz năm hiện tại thì chắc là nếu mà chưa có thì chắc là họ cung cấp nhưng mà cái noze với kz là chứng minh là là cái cái giấy xin cái giấy thuế mình có đóng hay không ấy. À, mình xem mình có mình có đóng không thì họ họ nếu càng họ sang kiểu xác minh ấy à, thường thì là như mình thì mình xin là là mình nộp mình xin là từ năm ba mười năm bốn à, năm ba năm hai năm bốn không phải xin đó còn cái à, Genshin Chose này thì ở chợ bảng bảng lương cuối năm của công ty mình các công ty thì thường là nó sẽ nó sẽ tổng kết vào tháng 12 thì mọi người in ra cho mình một bản là năm ba và năm hai càng tốt mình cầm đi cho yên tâm nhưng thường là mình in năm ba đấy. đấy cái cái cái tám ấy thì là cái giấy Juminio thì ai cũng biết cái giấy Musashi thì Xin cái sổ là mình xin được Nên, Ờ, cái cái giấy xin nhắc giấy Juminio này ấy, thì mình ra mình xin tất nhiên là mình xin trước khi trước khi mình đi uh, lộp là tầm khoảng trong một tháng thì là tốt nhất chứ nếu để quá 3 tháng thì cái giấy của mình không có tác dụng đấy mong mọi người lưu ý thì cái giấy kết côn số mê thì ở đây ở đây thì mình có có chia nhạc cự cho một bạn đấy bạn ấy tên là quyết bỏ cho vợ đó, thì mình các bạn nhìn qua cái um, kết console này thì ở trên mạng có cái uh, file rất chỉ nhiều các bạn nên đánh vào Google là đánh cái console là được nó sẽ hiện ra thì nó sẽ các bạn đào về và các bạn điền thông tin vào tên tên của vợ tên ngày tháng năm sinh rồi địa chỉ ờ, tên của chồng rồi thì uh, dịch ra cũng nói chung là cũng đơn giản không nên không có gì khó các bạn chỉ điền mấy mấy thông tin vào thôi còn cái chữ này thì nó có sẵn rồi đấy thì các bạn điền vào rồi uh, lưu vào file PDF um, ra Combini in đấy uh, tiếp theo thì uh, mình uh, nói về cách làm tờ đơn tờ đơn có 3 tờ tờ đơn này thì uh, để mình uh, thực ra ở trên trên new càng ấy thì họ cũng có có để sẵn ở trên bàn ấy thì để cho mọi người ờ, lên đấy mà viết được nhưng thường chúng ta nên chủ động viết viết luôn ở trên máy tính hoặc là à, ờ, đao một cái file về đao ba cái file về xong mình điền được thì như mình thì là mình làm ba cái file đấy trên máy tính thì đây mọi người nhìn và à, nhìn mà mình biết làm sao viết ở đâu viết cái viết cái các cái nội dung ở chỗ nào làm sao cho đúng và hợp lý để mình lột lưu cảm và nhanh được đón được vợ và con mình sang thì đầu tiên thì cái mục mục một ấy thì uh, xin c này của ấy thì cái kokuseki này thì là mình ghi là đất nước của mình Việt Nam à, đất nước của những người mình được bỏ lãnh là Việt Nam và ngày tháng bên này là à, Senegapi thì là mọi người điền năm sinh tháng và ngày ngày của cái năm tháng à, ngày tháng năm sinh của người mình được bỏ lãnh và tên của người bỏ lãnh đấy đây là đứa em mình thì à, đứa em ở trên Osaka thì mình à, tên đón, đón vợ thì vợ bạn đấy thì là con gái thì các bạn này xem vật chữ này xem vật chữ này thì là nếu mà nam thì nếu mà vợ mà đó bảo anh na à, chồng thì là mình chuyển sang nam à, còn nếu mà chồng bảo anh vợ thì mình chuyển sang nữ bảo anh nữ và đây là địa, địa chỉ xuất sinh chi nơi uh, xuất thân nơi sinh ra à, Bắc Linh người vợ bạn của em ở Bắc Linh thì cái chỗ này mục này mục 6 này thì là uh, uh, hai dư dạ là cái người phụ thuộc có có hay không thì có con thì tất nhiên là phải có rồi còn nếu không có con mới độc thân mới kết hôn không thì là không nhá các bạn nên điền vào đấy còn cái mục này là Sokugyo nó nghĩa là nghề nghiệp thì nếu mà làm nông ruộng thì mình là farmer mình điền là farmer hoặc là lô cả thường như là mọi người điền là lô cả đấy à. thường là mọi người điền là lô cả à, bên Nhật thì thì uh, Việt Việt Nam mình thì mọi người tất cả ai cũng đặt lâu cả rồi ờ, một cả à, thì cái cái cái thứ uh, cái này địa chỉ địa chỉ ở Việt Nam nhé địa chỉ Việt Nam thì mình cứ ghi là hoa không dấu cho mình nhé à, cái khoảng cách giữa hai chỗ với nhau thì mình cách ra một tí một tí và cái hai cái thứ mục chín này mục chính này là cái địa chỉ liên lạc của người ở Nhật tức là tức là là, là bản thân của mình ấy, là là người chồng ấy, hoặc là người vợ mình bảo lãnh ấy, thì là địa chỉ của người đấy thì cái đứa em mình thì nó ở Osaka hiện đang làm việc tại Osaka thì mình đã điền, đã điền thông tin vào đây rồi và số điện thoại số điện thoại thì thường là mọi số điện thoại cầm tay ấy, thường mọi người là đến qua Bango này Đấy, kê tay qua Bango thì mình đi đến bên này Đấy, cái bên này cũng được cũng giống nhau cũng được nó không không có gì cả cái thứ mục mục 10 ấy, đây là là cái mã hộ chiếu của mình nhá mã hộ chiếu của của của người vợ hoặc là người chồng ở Việt Nam mình cần bảo lãnh đấy. mọi người lưu ý nhé đừng có nhầm sao mã bộ mã hộ chiếu của mình ở bên Nhật là không được là sai nhá cái này cũng nhiều khi là mọi người hay hay nhầm lẫn này đấy là cái mã hộ chiếu của người vợ hoặc chồng ở Việt Nam mình muốn bảo lãnh và cái kỳ hạn đấy Newco Kiga Kigen Newco Kigen là cái kỳ hạn mình thử ghi vào nhé năm và tháng và ngày và cái mục 11 này thì là cái um, cái cái uh, mục mục đích đến Nhật như cô cử Teki đấy. thì mục đích đến Nhật này thì cũng có rất nhiều thì mình đứa em mình à, bảo lãnh là với mục đích là ca du cử tay dài thì mình chọn là ca du cử tay dài còn đây là kênh QC à, kênh Q à, nó đây là Gino là kỹ năng đặc định rồi thì là KE Kangri thì là quản lý kinh tế rồi thì thì à, tiếp theo thì cái mục à, mình bảo lãnh người thân thì cái mục 11 này thì là mình à, được chọn cho tụi em là ca cửa tay dài, thì thường như mọi người chọn như thế và cái mục 12 ấy, thì là cái ngày dự định ngày tháng uh, dự định sang Nhật thì đứa em mình là một nó bảo mình là làm cho năm tháng 8 ngày 25 tháng 8 nếu mọi người giả sử như là uh, tháng này lộp thì tháng sau mình dự định mua đấy cũng được không sao cả hoặc là tháng này uh, lộp tháng tháng này mình dự định mua cũng được nhưng mà như thế thì nó sợ nó hơi ghi đi ghi đi nó gấp quá ấy. nên tốt nhất là một tháng này mình uh, lộp hồ sơ thì mình để tháng sau mình uh, dự định sang Nhật thì nó hợp lý hơn và mình làm tục nó không bị gấp thì cái hai là cái ờ, dự định cái nơi mà mà mình đỗ mình ờ, đặt vé máy bay mình mình xuống ấy đến sang nhật đấy. thì đứa em mình ờ, nó ở khu osaka thì nó ô, nó đặt vé máy bay ở đặt lịch máy bay đỗ ở osaka còn nếu mà các bạn ở trên tokyo thì các bạn đỗ ở đặt, đặt ở kansai narita Đấy. còn dự định ở nhật bao lâu thì thường như là mọi người thì là là theo vi, visa của chồng ấy, hoặc visa của vợ thì trong visa của vợ có 3 năm hoặc 1 năm hoặc là 5 năm thì mình nên nên mình nên đặt nhiều nhiều một tí để cho người ta xét à, một năm thì mình ghi là 3 năm được thì người ta xét nếu mà uh, nó dễ dễ thì nó cho 3 năm còn thường thì là visa một năm trong một năm 3 năm thì chồng 3 năm thì nó cho vợ 3 năm còn nếu mà chồng 5 năm thì nó cho vợ 5 năm hoặc cho vợ 3 năm tùy theo cái người nhu cầu nó cho nó dễ dính hay không à, cái mục 15 này thì là cái mục mà cái người đồng hành đi cùng ấy thì chính ra là mọi người nếu có người đồng hành đi cùng thì các bạn tích vào yes vào new còn uh, không thì bạn ghi vào này đấy Thứ hai là cái nơi mà mình sau khi mà có cái tư cách lưu trú thì bạn làm hồ sơ xin ở đâu thì uh, ở Việt Nam mình chỉ có hai nơi như là Hà Nội và Hồ Chí Minh thì các bạn ở, ở khu vực bắc thì các bạn nên ra hà nội còn khu vực miền trong miền nam thì vào thành phố hồ chí minh mình xịn được nó tùy mình cảm thấy chỗ nào tiện mình, mình ra thôi hai là cái đây là 17 này thì là bạn đã đến nhật bao giờ chưa mà thì đứa em mình thì nó vợ nó chưa đến nhật bao giờ ấy. nếu bạn đến rồi thì bạn tích vào ép và à, ghi vào năm tháng à, ngày tháng năm của mình đã đến nhật và đến bao từ bao lâu đến bao lâu đây các bạn điểm vào đây đấy và đến mấy lần nhé cái khu này là đến mấy lần cai sư đến mấy lần nếu mà có còn nếu không thì các bạn để trống và ấn vào lâu và cái cái thứ mục 18 này thì là cái mục mà phạm tội chưa à, các bạn ở, ở nước mình hay là ở bên nước ngoài à, ở khu nhà ở Nhật đã phạm tội chưa thì thường các bạn ấn là lâu cho mình nhá đừng có S S vào là thôi không xào đâu Đó. À, mục mục 19 này à, mục 19 này thì à, cái uh, mục uh, ờ, 19 này thì nó ghi ý nói là bạn đã bị lệnh trục xuất ra khỏi uh, nước Nhật bao giờ chưa thì uh, các bạn uh, tích cho mình vào lâu nhá cái lệnh này uh, mục 20 này thì uh, cái mục 20 này là cái mục mà các bạn điền thông tin của các bạn này nhá đấy điền thông tin của các bạn dài cái chữ này Đấy, để thông tin các bạn là nếu mà chồng thì các bạn điểm chồng à, thôi thì à, người thân anh chị em ở, bên ở bên Nhật đấy cùng ở nhưng mà bên mình em mình thì là ở bên Nhật này thì không không có ai ở mình độc thân ấy, thì chỉ có mỗi mình nó bạn ấy thì là điền tiền là chồng để quan hệ với cái người mình bảo lãnh nhá chồng nhé nếu mà mẹ thì thì mình khi là mình mình là phải là con chứ không được gọi là chồng nhé đó. em bảo bảo lệ anh chị em thì mình điền khác vâng thì tên của bạn ấy và ngày tháng năm sinh và quốc tịch Tokuseki đấy, cái này là mình nó yes đôi là, là là cùng ấy là hiện tại là có đấy mà tên hiện tại là cái tên công ty của mình đang làm việc ở Nhật tên công ty nhé và cái uh, số giai qua đồ à, Azure Card ờ, cái mục này thì ờ, xong một xong một tờ mà anh em mình ờ, chuyển sang tờ thứ hai tờ thứ hai này thì uh, cái uh, các dụng cụ tay dai này để mục đích nên là cái tờ mà ghi về về cái giấy tờ liên quan đến kết hôn nhé kết hôn của mình ý. Cái, hôn mình trước cái giấy cái kết hôn kết hôn mình vừa lúc ấy mình cho các bạn xem dịch rồi đấy thì là trong cái mục đấy thì bạn kết hôn ở đâu thì à, đứa em mình nó kêu ở lưng Bắc Linh và kêu các bạn nhớ ghi là à, ngày tháng năm này à, năm mình kết hôn còn đây là em mình kết hôn ở, ở Việt Nam ấy, thì là Bắc Linh nhưng mà vợ của mình ấy vợ của mình thì à, mình lấy vợ nước ngoài lấy vợ ở người Myanmar ấy. thì vợ mình à, người Myanmar Đấy, Myanmar nhé thì uh, tên là Zima đấy thì mình uh, kết hôn Nhật thì mình sẽ điền là một quả Nhật kết hôn Nhật còn nếu mà kết hôn Việt Nam thì mình kết à, hôn ở ghi ở dưới mình kết hôn ở Nhật mình kết hôn ở Tokyo à, ngày tháng năm thì cũng ghi ở đây còn các bạn kết hôn ở Việt Nam thì các bạn điền ở đây à, chỗ mà nơi kết hôn ấy, nó ghi là nơi nơi đăng ký kết hôn ở phía dưới chỗ chỗ kết hôn ấy giấy đăng ký kết hôn ấy. thì các bạn điền ở đây và ngày tháng năm à, cái mục dưới này thì à, cái à, mục mà chi trả chi phí đi lại thì thường như là bố mẹ trả cho hoặc là người nước ngoài gửi cho mình hoặc tự mình gửi hoặc cái gì đấy ngoài đấy nhưng mình thì mình lựa chọn cho đứa em thì, à, trước mình thì mình cũng, là do tự mình tự mình à, chi trả chi phí đi lại đấy thì uh, của cái mục mục uh, phía dưới này là cái mục mà uh, đây mục phía dưới đây, các bạn này nhìn này thì uh, cái mục phía dưới này là cái người đại diện cái người đại diện này ấy, thì uh, uh, ghi tên mình ghi tên cái người bảo lãnh là ghi là tên của người đấy và tên chồng địa chỉ số điện thoại đây người đại diện nhé cái lúc cái người này đây là cái người mà mà đi lột lột của đại diện lột hồ sơ ở trên bên đại sứ quán đấy, các bạn nên nhớ nhé không đừng nhầm nhé à, đấy Nguyễn Đình Quyết đấy, thì à, tên đều à, người có liên quan với người đây là cái người vợ là tên chồng rồi thì à, địa chỉ số điện thoại nhá xong xem mục, mục số 2 thì sang mục 3 mục 3 thì uh, mục 3 mục 3 thì như này à, các bạn điền thông tin của mình thường như thông tin của mình cái phần đầu tiên ấy à, phần đầu tiên ấy là cái tên của người được bảo lãnh nhé các bạn điền tên người bảo lãnh là tên vợ mình hoặc là à, chồng mình hoặc là chị em hoặc là bố mẹ điền ở đấy hai ba là cái uh, phu Fudio xạ là cái cái người uh, à, phụ dưỡng ấy, cái người mình mà chính là mình đấy, đấy người bảo lãnh ấy. đấy thì là mình điền tên mình vào ngày tháng năm sinh rồi thì à, là Kusiki đấy. và Jai Yukado nó, nó cái ờ, thông tin của cái thẻ gai cái ba là cái uh, cái thông tin trên cái thẻ gai của mình ấy à, ghi chữ này Jin Bun Chi số cự Đấy, cái cái này là, là đứa em mình là engineer kỹ sư Đấy. thì uh, visa bao nhiêu cái thời hạn của visa là bao nhiêu và cái uh, thời hạn kết thúc của visa Đấy, ngày tháng năm hết cái có quan hệ với cái người bảo lãnh thì là nếu mà chồng bảo lãnh vợ thì ghi là chồng còn nếu vợ bảo lãnh chồng thì ghi là vợ đấy. còn nếu bố bảo lãnh con thì ghi là bố hoặc mẹ bảo lãnh con thì ghi là mẹ đấy các bạn điểm vào đây đó. sau thì là các bạn ghi là cái địa chỉ của công ty của mình mục 9 này nhá địa chỉ công ty của mình địa chỉ công ty mà bạn các bạn làm việc ấy ghi đầy đủ nhá Kabushiki Gaisa này Tanaka này đó, ghi vào đấy xong rồi thì là ghi cái địa chỉ cái công ty làm ở làm nó làm hông xạ làm ở đâu đây vấn đề nó làm ở Osaka đấy. và cái uh, cái khu vực nói chung cái này mình ghi địa chỉ của cái chỗ công ty ấy ghi rõ không được mình chỉ cần ghi thẻ được rồi cũng cần phải ghi rõ địa chỉ là gì gì đây đây mình không cần ghi và cái hai là cái uh, lên siêu là cái thu nhập một năm của mình lên siêu thì các bạn là uh, thường là ghi cho mình là từ 300 man trở lên thấp quá là nó cũng không cho mình cho cho vợ xa đâu bởi vì nhiều khi nó xét để thu nhập mình thấp quá bây giờ kéo cả vợ xa nữa nhiều khi là không đủ ấy. bây giờ nó chúng nó đã gặp trước thì hơi khó nhưng bây giờ về đây thì cái xét thủ tục xin visa của uh, người được bỏ lãnh thì nó cũng dễ nó cũng đơn giản nó không nó khó thủ tục nó cũng đơn giản đấy nó cũng không khó mà từ 300 man các bạn theo mình thì là nên để đấy thì là đây là toàn bộ nội dung mà mình à, muốn à, chỉ dẫn các bạn về cái việc mà à, làm thủ tục bảo lãnh người thân vợ hoặc chồng sang Nhật thì đấy cũng có ba tờ này và những cái tờ cần thiết ở trên kia mình đã cho các bạn xem rồi đấy thì và cho mình mình đây muốn cho các bạn xem một cái cái này nữa ừ, đây để em mình đây thì mình cũng làm cái file lý lịch à, đăng ký kết hôn cái um, kết hôn này cái kết hôn này thì là đây mình làm cái file như này đấy cái file này nó nói sơ qua về quá trình mà được em mình ờ, gặp và làm gặp và gặp vợ và hai là kết hôn như nào thì đây thì mình cũng nói là nói các bạn nên làm như thế này như mình nó cũng dễ không khó gì cả nếu các bạn nào không biết thì có thể comment cho mình và gửi cho mình mình có thể làm hộ cho các bạn đấy à, nhắn vào link Facebook của mình ở phía dưới nhé đấy tất cả các file thì các bạn không làm được các bạn cũng có thể gửi cho mình mình làm hộ cho các bạn đấy nhưng một solar thì nó có thể lấy tiền các bạn từ uh, ờ, 3 man 5 man hoặc 10 man là tùy những người nó có độ khó như nào nhưng mà mình làm cho rất nhiều mọi người rồi cũng dễ mà nhanh mà cũng nói chung là mình mất tầm vài tiếng thôi các bạn có thể cho mình tiền bốn à, nước ừ, gì đó thì mình nếu mà cho là mình ok đấy một tục hồ sơ à, mình nhận luôn không có à, từ chối thì mình cũng mất công một tí đấy thì các bạn đây thì là mình à, làm file đây nhá file các thứ rồi thì là uh, đây các file À, ngày tháng năm rồi à, mình là quen các bạn à, đôi đôi em mình là quen nhau rồi ảnh cưới à, mình điền hết về này à, nói rồi thì chụp ảnh với vợ với con cho à, sân bay đấy, ngày tháng nó đấy cũng một vài bức ảnh mình làm tầm khoảng 3 file 3 file PDF vào đấy xong mình in ra thì là chứng minh là quan hệ của vợ chồng đó, xong mình chú thích một chút ở phía dưới nữa thế thôi xong mình in ra là ok thế à, mình à, chúc các bạn là à, có ý định đón vợ đón đón chồng từ Việt Nam sang thì chúc các bạn làm hồ sơ và nhanh chóng được đón được vợ được chồng sang đoàn tụ với gia đình hai vợ chồng cùng cố gắng làm ăn kiếm thật nhiều tiền và nhớ đừng quên cho mình xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết chúc các bạn thành công nhé cho các bạn gặp nhiều may mắn và nhớ là những cái file nào các bạn cần thiếu thì cứ comment cho mình mình gửi cho file nhá không có gì khó cả mình gửi file mà mình có thể sửa luôn cho được nhá bye bye hẹn gặp lại các bạn